Cuộc sống này lắm bon chen Còn thấy mình lạc lắm ở trong tù <laughs> Trời ơi là trời mấy bạn ơi <laughs> Đã gọi là hơn một tuần rồi Hơn một tuần rồi mình vẫn còn mấy đang bị nhốt ở trong tù mấy bạn ơi Mấy bạn biết lý do sao mình bị nhốt vô trong tù không Là bởi vì mình ăn nhiều quá Cho nên là mọi người trong làng Hero Team quyết định nhốt mình vô tù Cho mình khỏi ăn nữa bạn ơi Trời ơi các bạn kêu quá là mình ăn nhiều như heo Cho nên là anh Dịch quyết định nhốt mình vô trong tù luôn Để không cho mình ăn nữa <laughs> Trời ơi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 Ok anh em ơi Thì hôm nay nè Mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world cho các bạn xem rồi đây Các bạn xem đây Xung quanh của mình các bạn thấy là mình đang ở đang ở đâu đúng không Thì xin giới thiệu các bạn Đây chính là một cái nhà tù ở trong mini world các bạn ơi Đó một cái nhà tù nha Thì ở đây các bạn coi là hiện tại là đang có một cái thằng tù nhân Nó đang ngồi làm gì đây Nó đang mài dao bạn ơi Trời ơi nó mài dao kìa Tao là Linh xe ôm Đàn em của Tài chó điên Tao sẽ giết hết tất cả Một mình tao chấp hết mình không hiểu tại sao trong nhà tù lại có được xài dao nữa mình thấy thằng nãy ngồi nó mài dao bạn ơi trời nó mài dao nè mình nghĩ rằng thằng này chắc là đại ca trong tù bạn ơi bạn biết sao không là bởi vì nó có một cái vết sẹo ở trên mặt nữa bạn đó nhìn y hệt như là đại ca trong tù luôn nhìn khá là ghê bạn ơi ok tiếp theo nữa là ở đây là đang có một cái thằng à, tù nhân nó đang à, cầm cái gì đây à cái điện thoại bạn ơi trời ơi ơi bạn tính ra là nó ở trong tù mà nó còn cầm điện thoại nó selfie bạn ơi <laughs> nó còn selfie mà nó còn cười nữa chứ <laughs> lâu lâu vô tù vui ơi là vui luôn trời phải chụp ảnh đăng facebook mới được mày ở tù mày vui lắm hả mày hay sao mày cười trời ơi là trời ơi chắc mình nghĩ là chắc thằng, thằng thằng này nó đang chụp ảnh nó đang ở trong tù xóa đảo đăng lên facebook vui quá hôm nay được đi tù rồi <laughs> trời ơi là trời cái nhà tù này riết là tàn mấy thằng bị khùng của bạn ơi ok thằng này là gì đây Hu hu mẹ ơi con muốn về nhà Con nhớ mẹ quá mẹ ơi <laughs> Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à, à ha Thằng này nó đang khóc mấy bạn ơi Trời ơi thương quá vậy Trời ơi khóc đòi về nhà nè Nhìn cái mặt thấy buồn ơi là buồn nữa nè Ok rồi để coi thằng tiếp theo là thằng nào đây Thằng tiếp theo nó đang gọi là nhìn nhìn gì vậy Đó có nhìn gì vậy À nó nhìn xuống dưới đất các bạn ơi nó đang đếm nữa coi một viên gạch hai viên gạch ba viên gạch đó nó đang đếm gạch các bạn ơi bởi vì là ở trong đây á không có gì để để chơi hết không có máy tính không có điện thoại cho nên là nó đành phải nhìn nó phải nhìn nhìn xuống xuống dưới đất để nó đếm gạch các bạn ơi đó mình nghĩ là giống chắc chắc là như vậy á đó ok rồi thằng bên đây làm gì đây thằng bên đây thì nó lại úp mặt vô trong tường bạn ơi trời ơi là trời riết rồi riết rồi cái nhà tù này á ha mình bị nhốt chung với mấy thằng này riết rồi chắc mình bị khùng theo bọn nó luôn quá trời thằng nào mình cũng thấy không được bình thường hết bạn ơi Trời ơi, không được, không được Để không bị khùng giống mấy thằng ở, ở trong nhà tù này Thì mình phải tìm cách để mình vượt ngục thôi các bạn ơi Chứ mình không thể nào mình ở đây được nữa rồi Các bạn biết sao không? Bởi vì trong đây là một thằng là hai thằng ba thằng bốn thằng năm thằng năm thằng này thằng nào cũng có vấn đề hết Mình ở trong đây chung với bọn nó riết Bọn nó cắn mình cái là mình khùng theo bọn nó luôn á Cho nên không được Mình phải tìm cách vượt ngục thôi bạn ơi Phải tìm cách vượt ngục Phải tìm cách vượt ngục Ê, làm cách nào để vượt ngục đây Hay là bây giờ mình đập tường mình chạy ra ngoài ta nhưng mà không được ở ngoài kia đang có mấy anh công an mấy anh công an đứng đang đứng ở ngoài đó canh mình cầm súng nữa cho nên mình không chạy ra ngoài đó được à, ui ở đây có cái nắp cống nữa bạn ơi hay là mình chui xuống cống ta ok chui chui chui vô chui vô ôi ơi không được các bạn ơi mình mập quá cho nên mình chui không vừa cái cống mấy bạn ơi giờ sao ta chết tôi rồi giờ làm cách nào để vượt ngục đây ta uhm, ê ê tụi bay tụi bay có biết cách nào để vượt ngục không chỉ với tao với coi trời ơi là trời giờ là cách nào để vượt ngục ta uhm, ủa cái này là gì đây ủa Hình như mình thấy cái gì mấy bạn ơi Hình như có cái lỗ dưới đây này sao nè Ô Ô Cái này là một cái ống nước các bạn ơi Ô mình đã chui vô trong cái ống nước nè ha à, mình đang mình đang mình đang vượt vượt vượt ngục vượt ngục vượt ngục à, <laughs> hấp dẫn hấp dẫn ok chạy đi chạy đi u một cái ống cống mấy bạn ơi vậy là mình sắp vượt ngục thành công rồi ủa ủa tại sao lại có thằng cái thằng này đứng bên dưới đây nó đang làm gì à à nó đang hút thuốc các bạn ơi nó đang hút thuốc trời ơi hút thuốc là có hại cho sức khỏe lắm nha đừng hút thuốc nha mày ok mở nắp chạy ra ngoài u Yeah, mình đã thoát ra khỏi tù rồi bạn ơi Yeah, ok, ok Trời ơi, mừng quá bạn ơi À mà quên nữa, à, trước khi mà vào video này các bạn đừng quên nè à, là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ mình nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em hãy nhớ nè là khi xem video mà có hiện ở quảng cáo á, hãy nhớ là xem hết quảng cáo hoặc là bấm vào trong quảng cáo để mình có tiền để nuôi bé cam nha anh em. Bây giờ mình đang trên đường về nhà để mình thăm bé cam đây, mình phải vượt ngục khỏi nhà tù này các bạn ơi. <laughs> ok. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. À, đi đường này ra ngoài đây đúng không? Ok, dễ mà. À, Trời ơi, nó còn chuẩn bị gọi là bẫy nữa nè anh em ơi Đúng là nhà tù gọi là nó chuẩn bị bẫy cho tù nhân không chống thoát nè Hay ghê luôn á Ôi, cái này là gì đây Ui, tia laser Wow, cái này mà đụng vô cái là chết luôn á Ui, ui trời ơi, đụng vô cái là mất máu các bạn ơi Không được, không được Mình phải nhảy qua, mình phải nhảy qua Hey, nó dễ Hey, trời ơi mấy cái này dễ ẹt à ngày xưa phong rất là hay chơi nhảy dây các bạn <laughs> cho nên là phong phong nhảy nhảy nhảy nhảy rất là hay nha đó. Ờ, ok ui ở bên dưới nó còn nuôi chó nữa bạn ơi trời ơi chó bạc rơi Ê, rồi xong chích queo luôn trời ơi mấy con chó này mày mày hả chó ôi trời, trời nó cắn mình đâu bạn ơi nó cắn mình có hai cái thôi mình chết rồi cho nên thôi, mình không chọc nó đâu chọc nó nó cắn chết ok giờ chỗ này nhảy qua lava ôi bên dưới đây lava quá trời luôn bạn ơi hàng nào mà muốn vượt vượt ngục thì chắc cũng chết quá tại dưới đây lava không mà ghê thiệt chứ còn này là gì đây on và up cái này là gì à cái này bấm cái này cho nó xoay hả ôi bấm làm gì tôi không cần tôi nhảy qua luôn hey, nhảy qua đây ủa mình nhảy qua đâu nữa à nhảy nhảy nhảy qua bên kia nhảy qua bên kia hey. ủa cái chỗ này nó khóa rồi bạn ơi giờ làm sao để qua được ta à mình nghĩ ra rồi đây rồi mình sẽ gạt cái cần gạt này đúng không rồi sau đó nó sẽ mở cửa đó đúng luôn các bạn ơi ok chui qua nào chui qua nào ô hello anh ủa nó đang làm gì vậy nó đang vỗ tay bạn ơi trời ơi à chắc là nó thấy mình đẹp trai quá cho nên nó vỗ tay nó chúc mừng mình đã đã vượt ngục thành công á chứ gì đúng không ok thôi tao đi đây nha bye bye mày ở tù vui vui vui vẻ nha tao vượt ngục đây cái này là gì đây ờ một cái hầm mấy bạn ơi à mình sẽ phải chui qua hầm mấy bạn ạ à. ờ chui qua hầm ui chui chết rồi bạn ơi mình gặp công an rồi thôi toan rồi toan rồi toan rồi cái gì vậy ui ơi mình thấy cái thằng cầm điện thoại selfie hồi nãy nè bạn ơi trời tao vượt ngục mà mày còn bấm điện thoại lên mày livestream đó hả trời ơi trời ờ, ờ, ờ, gì gì chạy hả chạy hả ok chạy chạy chạy qua đi ui công an quá trời luôn bạn ơi trời trời trời toan rồi toan rồi trời ơi quá trời công an luôn ấy trời ơi bên đây cũng có bên đây cũng có mấy anh ơi tha cho em lần này đi ok chạy chạy chạy mình phải vượt ngục mấy bạn ơi phải vượt ngục Ủa, trời cái gì đây Ủa sao bên đây có mấy thằng công an nó nằm nó nằm chết rụng tay rụng chân tùm la ghê vậy? Trời trời trời, để mình qua mình coi coi. Ủa có một có một em gái bạn ơi, có một em có một em em gái rất là xinh đang đứng ở chỗ này. Nó đang vẫy tay nó chào mình Trời ơi à, Em ơi em đừng nói là em giết hết mấy thằng công an nha em Trời ơi Trời ơi, một đứa con gái mà nó giết hết mấy thằng công an nữa bạn ơi. Danh re hay, là gì trời? Hình như hình như con bé này là là danh danh dây re bạn ơi. Trời ơi, sợ quá. Ok, cái này là gì đây? U, uh, súng. Wow, lấy hết lấy hết. Ok, hấp dẫn. À, mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ lấy súng để chúng ta chiến đấu với công an các bạn ơi. À, chiến đấu công an đi vượt ngục đúng không? ok cảm ơn em nha anh đi đây anh sẽ vượt cuộc thành công đó chạy ra ngoài đây ui cái gì à sao ui công an hả ấy à nó bắn mình anh ơi trời trời đâu quá đâu quá ok à, trời ơi mấy bạn ơi đến chỗ này là công an có thể tấn công được chúng ta nha và chúng ta sẽ phải chiến đấu với công an bạn ơi toan rồi toan rồi ok mình sẽ nạp đạn vô nè rồi một hai ba <laughs> tôi mới vừa đếm xong tôi chết luôn mấy ông ơi trời <laughs> ơi là trời rồi không sợ không sợ hồi sinh nè à. hơi bắn công an công an hả mày một thằng ui trời ơi trời đông quá đâu á hey hey hey hai thằng chết chưa ủa chưa chết hả thằng công an này mặc nó mặc cái áo giáp gì mạnh vậy ok chết nè ấy mày mày mày mày mày mày mày ui trời ơi mấy thằng công an này bọn nó khỏe bạn ơi bắn quá trời bọn nó không chịu chết luôn ok à, còn mấy thằng bên đây mình sẽ xử luôn nha xử hết xử hết chết mày nè con ok còn hai thằng chỗ này bạn ơi ok mình sẽ xử luôn nha hit shot bắn vào đâu nè mày mày mày mày hả mày ok mày nè chết đi ok một thằng chết nè còn thằng bên đây nữa chết luôn đi ok chết queo hết các bạn ơi ok ok ủa gì đây sao có một thằng tù nhân nằm đây vậy ô đại ca chống tù trời ơi anh anh anh anh bị sao vậy tại sao nhìn anh máu máu me không vậy anh trời ơi tội nghiệp anh quá hình như là anh anh này anh cũng vượt ngục và anh bị mấy thằng công an bắn chết các bạn ơi trời ơi tội nghiệp anh quá để tôi bắn anh thêm cái cho anh chết luôn nha à, chết đi <laughs> ok Ồ, chúng ta làm gì đây đừng có nói là leo lên xe chạy trốn nha Ồ, vậy là mình vượt ngục rồi hả ờ, Ủa mấy bạn ơi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 quên hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì mình vượt ngục đấy bạn ơi yeah mà khoan sao cái xe này chạy chậm quá vậy để để để tao tao tao lái cho nhanh nè ok chạy thôi let's go and